Hương vị tình thân chính thức được khán giả gọi tên bộ phim quốc dân, thiết lập nhiều kỷ lục mới trong lĩnh vực phim truyền hình. Từ sau khi bộ phim Về nhà đi con, năm 2019 tạo được một màn bùng nổ trên màn ảnh nhỏ, thì đến nay hương vị tình thân đã chính thức xoán ngôi, thiết lập nhiều kỷ lục mới. Thật khó để so sánh hai tác phẩm bởi lẽ cả hai bộ phim đều lấy đề tài gia đình và cùng chung cha đẻ đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Danh Dũng. Tuy nhiên mỗi bộ phim sẽ khai thác về những mặt khác nhau trong gia đình, cùng điểm lại những kỷ lục, tạo nên sức hút cho hương vị tình thân. Tính đến thời điểm hiện tại, Hương vị tình thân đang là bộ phim dài nhất trong làng phim truyền hình Việt. Bộ phim lên sóng với tổng số tập là 136. Phần 1 có 71 tập và phần 2 có 65 tập trải qua gần một năm ghi hình và được công chiếu trong nửa năm. Ngoài ra, điều cũng chiếm phần lớn tình cảm của khán giả là dàn diễn viên đình đám. Từ vai chính đến vai phụ, thậm chí cả vai quần chúng đều là những gương mặt diễn viên được khán giả yêu, thích nhất hiện nay. Không những vậy thành phần đoàn phim cũng đạt kỷ lục đông nhất tính đến thời điểm hiện tại. Lần đầu tiên khi một bộ phim truyền hình được phát sóng lại có nhiều group B chiêu thích phim xuất hiện. Từ khi hương vị tình thân phát sóng đã có một số lượng lớn các group fanpage yêu thích bộ phim, diễn viên mọc lên như nấm, mà group nào cũng đạt số lượng hàng chục nghìn người theo dõi, tham gia. Mỗi clip trích đoạn, trailer, review đều chiếm hữu con số hàng triệu view. Trước đây khi xem phim truyền hình, khán giả chủ yếu tập trung vào nội dung, tình tiết bộ phim thế nhưng với hương vị tình thân mọi nhất cử, nhất động của bất kỳ thành viên nào trong ekip đoàn phim, diễn viên, đạo diễn biên kịch, ai cũng đều được khán giả quan tâm và dành nhiều tình cảm. Cũng có thể vì dành được nhiều tình cảm, mà từng chi tiết của bộ phim để được các khán giả tỉ mỉ soi kỹ, không thiếu một tập nào và cũng từ đó mà tạo ra không ít tranh cãi từ trang phục, make up, cảnh quay, đều được các thánh soi, để ý. Đương nhiên tổng quan cả bộ phim đều sẽ có những lỗi sạn, tuy nhiên đó là điều khó có thể tránh khỏi khi ghi hình các bộ phim. Nhưng tất cả những điều đó, càng chứng tỏ bộ phim đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ khán giả, mang lại cảm xúc cho người xem, giúp người xem trải qua đủ cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố cùng nhân vật, cùng tới đích đến là thành công, nhưng cũng là áp lực khủng khiếp của một bộ phim dài tập. Sau khi bộ phim kết thúc đã nhận được không ít phản hồi của khán giả rằng, vẫn mong muốn tiếp tục được theo dõi phim. Không chỉ vì bộ phim đã gắn bó cùng với khán giả trong một thời gian dài tạo nên một thói quen khó bỏ vào lúc 21 giờ hàng ngày mà hương vị tình thân, như tái diễn lại cuộc sống của mỗi một gia đình nhiều khán giả còn cho rằng Hương vị tình thân không phải một bộ phim mà là chính cuộc đời của mỗi con người. Mộc mạc, gần gũi, chất liệu đời thường, giản dị đều được gói chọn trong tác phẩm này. Mỗi nhân vật là một màu sắc, đều mang những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, nên khi xem phim có lẽ ai, trong mỗi chúng ta đều có thể nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó. Các nhân vật trong hương vị tình thân dù là thiện hay ác, thì khán giả vẫn nhìn thấy ở họ có một chữ tình. Phương Nam cô gái mạnh mẽ, cách tính nhưng đầy tình người. Cả một đời khao khát hương vị tình thân, để rồi với sự tử tế và thiện lương của mình đã tìm thấy tình thân đúng nghĩa. Hoàng Long, dù một thời bát bồi, với những cuộc tình trống vánh nhưng vẫn luôn là một người đàn ông của gia đình đó là một ông Khang Hiếu Thảo. Một ông xin chấp nhận thua thiệt cả đời để mang lại cuộc sống bình yên cho con. Một Khánh Thi dù mưu mô, xấu tính nhưng vẫn hiếu thuận với bố và khao khát một tình yêu đúng nghĩa. Một chiến chó với vẻ ngoài của một gã xuất thân từ dân xã hội, nhưng vẫn không bao giờ bỏ rơi đấng sinh thành. Một lão tấn mang bản án giết người, nhưng cả đời vẫn khao khát tình thần của đứa con ruột. Một bà xa thủ đoạn nhưng vẫn sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con. Và rất nhiều những nhân vật khác nữa đều khiến khán giả cảm nhận được cái tình, cái nghĩa trong mỗi con người. Bộ phim đã đồng hành cùng người xem trải qua ba mùa dịch, vượt qua muôn vàng khó khăn, vất vả cả ekip đã mang đến cho khán giả một tác phẩm trọn vẹn, ấm áp chữ tình. Bộ phim trở thành niềm vui giản dị, không gian mới cho khán giả trong thời gian dịch bệnh, giãn cách, hàng ngày chỉ có thể quanh quẩn với bốn bức tường. Qua đây càng thêm trân trọng những khoảnh khắc được ở bên gia đình và người thân. Hương vị tình thân đã khép lại nhưng dư vị của nó sẽ còn mãi trong lòng mỗi khán giả. Một bộ phim tràn đầy sự yêu thương, nhân văn, ý nghĩa về cuộc sống, Cảm ơn toàn bộ ekip bộ phim đã mang đến một bức tranh tình thân thật